oh alo, video chơi Doors Nhưng mà là Doors Super Hard Mode Đây là mình sẽ quay video chơi Doors nhưng mà là Doors Super Hard Mode Là bản chơi chế độ chơi siêu khó Nó sẽ có nhiều entity thực thể hơn Giờ ngay thì mình đang đi trial tập với 4 bạn Nhưng mà cái trial không đủ mấy bạn không rảnh mấy Hay vậy nên uh, mình mới quay video chơi Doors như vậy nè ice ice nữa thấy con ờ ê ê ê ê ê ice rồi chết luôn à Ui, chết luôn à ủa vậy con ice nó có thể di chuyển liên tục vậy luôn hả bạn giờ mình mới biết đấy ui hát mốt có khác chưa gì vậy chết rồi Ui, yeah. bốn người chơi luôn à. rồi xong ba người ok không sao em mới vô gặp con bị con ai chết rồi à không được nhìn nó trong DOS này mình thích nhất là con Sick và con uh, ờ, Ice ừ nhưng mà chưa gặp nó rồi ủa sao có à đây đây, đây. skin ở trong ngầu đấy giờ không bị lỗi skin nha bạn xem chuột là chết nha con mấy bạn xem chuột là chết đấy thanh niên chưa đâu rồi ô chơi có hai người sao chơi quên phải giữ phải cầm này ra có ai nữa không vui nè cái quả chuối này được mình ok bạn mình đang chơi mà bạn mình cũng nhắn nữa ai ai đây ai bên đây đây đó đây bên đây rồi ui có entity mới nào vậy bạn mình quên rồi à? mình có xem game mới biết ờ, để xem cái entity mới mình vô được entity đó, entity đó là gì rồi quên rồi bị scary red à à mà mình đang chơi mà mấy bạn thấy mình chết đạn sẹn nào ấy thì mình cảnh nè mình chơi đồ gà đó rồi vào Dorser mà còn chết nó chỉ Dorser ờ, super hard mode ok thanh niên đó xem chùa chứ nó con, ủa cắt luôn rồi rồi lần này mới vô được nè, bạn lúc này bị lát giờ nó lát luôn mấy bạn giờ chơi rút Roblox hay gì mà thấy lát thì như nghe tin tức đồ thì như là có bão mặt trời chết đó phải nguy cơ bị bão mặt trời rồi mình chắc là bạn mình sao Ui sao bán người như mình vậy Ui trời ơi Mà sắp tới mình sẽ đổi skin nha bạn Thì sắp tới mình sẽ có robot sẽ đổi skin Mà đấy quá đi Anh dạ, anh anh anh anh gì đó ừ, ừ anh biết đâu Ice Ice nè bạn ba người chơi là ba người chơi Thánh giá Thu Thanh giá à Anh người kia trốn trong đủ rồi À, cái này lựu đạn Nhưng mà nó cũng gây chết người luôn Bạn mở đi. Ôi trời vô kịp. từ từ à, mình nói chuyện bạn mình cái mấy bạn đây là sẽ là VM mấy bạn thấy mình chơi đôi chết đạn sẹt nhất à, không chơi thành thạo kiểu chơi gà lắm gà như gì luôn ui giời thua nãy mấy lần là hai cây à gặp vài con entity mới rồi luôn thôi giờ video cũng 9 phút rồi và khi xem xong video này các bạn hãy cho mình like một subscribe và nhấn một cái chuông để ủng hộ mình nhấn một cái chuông để nhận thông báo xin từ kênh của mình nha và nó ủng hộ mình ra những video mới tiếp theo và được xem chùa nha bạn đây xem chùa là chết nha con sắp tới mình sẽ bán cái áo xem chùa được chết nha con trên thị trường nha sắp tới mình sẽ bán cái áo này trên thị trường luôn nha giá 10 robux mấy bạn có thể mua ủng hộ mình nha nếu bị ném xem chùa ok nha bye bye